Văn mẫu số 1, nghị luận xã hội về ý kiến, ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa. Trong cuộc sống, con người luôn có những hình mẫu lý tưởng để theo đuổi, ngưỡng mộ. Đây là trạng thái tâm lý thông thường, một nét đẹp văn hóa vì nó có thể tạo động lực để con người nỗ lực học tập, theo đuổi những lý tưởng lớn theo hình mẫu mà mình thần tượng. Tuy nhiên nếu thần tượng một cách mù quáng không những làm cho con người trở nên mê muội mà còn gây nên những hậu quả đáng tiếc. Bàn về vấn đề tác động, vai trò của thần tượng, có ý kiến cho rằng ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa. Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa, là lời nhận xét về thực trạng thần tượng trong cuộc sống xã hội ngày nay, bên cạnh những người thần tượng trong sáng, Lấy đó làm động lực để phát triển thì cũng có không ít người mù quáng theo đuổi thần tượng khiến cho văn hóa thần tượng trở nên méo méo, mất đi ý nghĩa nhân văn ban đầu của nó. Ngưỡng mộ thần tượng là sự tôn kính, mến phục nồng nhiệt dành cho những người có tài năng, nhân cách và được xem là hình mẫu lý tưởng, có sức lôi cuốn mạnh mẽ, đặc biệt cho một cá nhân hay cộng đồng. Mê muội thần tượng lại là sự tôn sùng một cách thái quá, mù quáng, thiếu tỉnh táo dẫn đến những hành động và suy nghĩ tiêu cực. Ý kiến rằng ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa, đã đề cập đến tính hai mặt của việc thần tượng, nếu thần tượng trong sáng, chuẩn mực có thể mang đến những tác động tích cực, ngược lại, nếu thần tượng quá mức lại là những tiêu cực, thậm chí còn gây ra những hậu quả khôn lường. Trước hết, ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, cần được giữ gìn, phát huy, Ngưỡng mộ thần tượng thể hiện nhu cầu văn hóa cao của con người, đó là sự nhận thức về những tình cảm cao cả, nồng nhiệt và nhu cầu muốn hướng tới những hình mẫu lý tưởng để hoàn thiện mình, đồng thời vươn lên những đỉnh cao, thành quả mới. Ngưỡng mộ thần tượng còn là cách ứng xử văn hóa đẹp, nó thể hiện trong chính thái độ trân trọng, yêu mến, ngưỡng mộ, hành động tôn vinh, ủng hộ, lời nói tán thưởng, ca ngợi đối với người hình mẫu mà mình hâm mộ, yêu thích, khi có hình mẫu lý tưởng mà mình hâm mộ, con người sẽ có xu hướng thay đổi để có được những nét tính cách, theo đuổi những phương diện tốt đẹp ở người mà mình thần tượng. Mỗi người lại có những thần tượng riêng, đó có thể là một siêu sao bóng đá như Ronaldo, Messi, một doanh nhân, tỷ phú như Rachma, Bill Gates hay một nhóm nhạc thần tượng capap như DBSK, Big Bang, Người mà chúng ta thần tượng có thể là những nhân vật nổi tiếng, tài giỏi được nhiều người biết đến nhưng cũng có thể là những con người bình dị, gần gũi quen thuộc, đó là bố, là mẹ, là thầy cô của chính mình. Khi chúng ta yêu quý, thần tượng một ai đó, chúng ta sẽ nỗ lực phấn đấu theo những hình mẫu lý tưởng đó, nhờ vậy mà phẩm chất, năng lực của chúng ta cũng được hoàn thiện theo chiều hướng tích cực. Mê muội thần tượng một cách mù quáng lại là một trạng thái tâm lý quá khích có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Mê muội thần tượng là trạng thái mù quáng trong nhận thức, thái quá trong hành động và tình cảm. Khi thần tượng quá mù quáng có thể đánh mất đi khả năng suy xét, phân biệt đúng sai, lẫn lộn về giá trị dẫn đến những hành động quá khích, tiêu cực. Trong thực tế có không ít trường hợp thần tượng quá khích khiến công chúng bàng hoàng về thực trạng thần tượng ở một bộ phận giới trẻ hiện nay vì muốn đi concert của thần tượng mà một bạn trẻ ở Trung Quốc đã dùng dao đe dọa bố mẹ, hay để gây ấn tượng với thần tượng mà một số fan cuồng đã ngày đêm bám sát, theo đuôi, gửi những món đồ kinh dị đến nhà của thần tượng, thậm chí dùng dao gây đau đớn cho mình để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Việc mù quáng chạy theo thần tượng hay tuyệt đối hóa những tình cảm dành cho thần tượng sẽ dẫn đến trạng thái mê muội, hành động mù quáng và những ứng xử thiếu lành mạnh, thiếu văn hóa, dẫn đến những hậu quả khôn lường. Câu nói rằng ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa, đánh giá được tính hai mặt của việc thần tượng trong xã hội hiện nay, từ đó đặt ra vấn đề về việc nhận thức đúng đắn trong thần tượng, cần phải thần tượng một cách trong sáng, chuẩn mực để làm cho tâm hồn phong phú hơn, nâng cao giá trị của bản thân, từ đó nỗ lực hướng đến những tầm cao mới. Đồng thời cần phải biết tiết chế những tình cảm thái quá, không chạy theo thần tượng một cách mù quáng, những hành động mê muội thần tượng cần phải được loại bỏ. Thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nó có tác động tích cực đến sự nỗ lực phát triển và hoàn thiện của con người. Tuy nhiên nếu tuyệt đối hóa việc thần tượng sẽ dẫn đến tình trạng mê muội, những hành động nông nổi dẫn đến sưu tầm, tổng hợp và chát lọc những bài văn mẫu hay nghị luận xã hội về ý kiến. Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa. Gửi tới quý độc giả và các em học sinh tham khảo. Bài văn mẫu số 2 Ngưỡng mộ thần tượng là một nét văn hóa của nhân loại. Ở châu Âu từ rất lâu người ta có loại sách gương danh nhân, giới thiệu những người có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực nào đó nhằm thỏa mãn nhu cầu ngưỡng mộ thần tượng của xã hội. Tuổi thơ tôi đã từng sống trong những vần thơ tuyệt đẹp trong bài lượm, và thầm mong được trở thành người như anh, Thế nhưng gần đây dư luận lại nổi lên vấn đề mê muội thần tượng khi nhiều bạn trẻ sẵn sàng quỳ gối, hôn ghế, khóc lóc, van xin, để có thể mua vé xem thần tượng biểu diễn hoặc chạm vào thần tượng. Hình như họ không xác định được mức độ của sự say mê. Ý kiến trên đã đặt ra vấn đề. Say mê đúng mực thì là ngưỡng mộ mà quá mức thì là mê muội. Ngưỡng mộ thần tượng là sự tôn kính, mến phục nồng nhiệt dành cho những đối tượng được xem là hình mẫu lý tưởng hoặc có quyền năng đặc biệt, có sức cuốn hút mạnh mẽ đối với cá nhân hay cộng đồng. Mê muội thần tượng là sự say mê, tôn sung một cách mù quáng, thiếu tỉnh táo trước thần tượng. Về nội dung, ý kiến này đề cập đến tính hai mặt của việc say mê thần tượng. Nếu ngưỡng mộ đúng mức là tích cực, thì ngưỡng mộ quá mức là tiêu cực và có thể còn gây ra hậu quả khôn lường. Trước tiên chúng ta cần khẳng định ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa vì ngưỡng mộ thần tượng thể hiện nhu cầu văn hóa cao của con người, nhu cầu được sống trong những tình cảm cao cả, nồng nhiệt, nhu cầu được hướng tới, vươn tới những tầm cao, những đỉnh cao sáng giá của đời sống. Là một người Việt Nam, có lẽ thần tượng trong lòng nhiều người là bác Hồ vị cha già kính yêu của dân tộc người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, hay vừa qua khi đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, chúng ta mới nhận thấy sự ngưỡng mộ và kính trọng to lớn mà xã hội dành cho ông, một vị đại tướng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Khi được sống trong tình cảm ngưỡng vọng cao đẹp ấy, ta cảm giác dường như mình được bay lên, được thanh lọc tâm hồn để trở nên thánh thiện và trong sáng hơn. Ngưỡng mộ thần tượng còn là một ứng xử văn hóa, biểu hiện ở các phương diện, thái độ trân trọng mến phục, hành động tôn vinh cổ vũ, ngôn ngữ ca ngợi tán dương. Một xã hội biết tán dương và hướng tới những giá trị cao đẹp là một xã hội văn minh và nhân văn sâu sắc. Từ những định hướng đó, thanh niên sẽ có kim chỉ nam để hành xử với sự ngưỡng mộ thần tượng của bản thân. Tuy nhiên, xét ở phía ngược lại, mê muội thần tượng là một thảm họa. Mê muội thần tượng là trạng thái mù quáng trong nhận thức, thái quá trong tình cảm, không còn khả năng suy xét, phân biệt đúng sai, lẫn lộn về giá trị, mê muội thần tượng còn dẫn đến hành động sai lầm quá khích, gây ra những hậu quả tệ hại cho bản thân và xã hội. Như đã nói ở trên, chiếc ghế A12 của nhà hát lớn đã trở nên nổi tiếng khi nó đã may mắn được ngôi sao xứ Hàn có tên Biren chạm mông trong buổi tổng duyệt. Và lập tức, vào buổi tối diễn ra sự kiện, chiếc ghế này trở thành một nhân vật được săn đón, chụp ảnh, và được nam thanh, nữ tú, Hà Thành hít hà, chạm môi. Những kẻ mê muội này đã mang đến một hình ảnh sững sờ đáng báo động khi đã hạ thấp nhân phẩm trước một thần tượng không trung tiếng mẹ đẻ, chỉ để giải nhiệt cơn sốt hâm mộ đang lên tới 40 độ của mình. Việc mù quáng chạy theo thần tượng hay phóng đại thần tượng quá mức đều là biểu hiện của sự mê muội thần tượng, đều là những thái độ và ứng xử thiếu lành mạnh, thậm chí thiếu văn hóa, có thể gây ra những hậu quả khôn lường, kẻ mê muội có thể bị chính thần tượng lợi dụng thân xác hay tiền bạc. Nếu những hành động đáng xấu hổ ấy bị phát tán trên mạng xã hội thì nạn nhân sẽ bị cả cộng đồng khinh bỉ, xa lánh. Chưa kể nếu gia đình người ấy biết bao nhiêu, mù quáng không mang lại lợi ích gì, trừ sự tổn thương và bị lợi dụng. Vì những tác động tích cực và những tác hại tiêu cực ấy chúng ta cần có nhận thức đúng đắn, về việc ngưỡng mộ thần tượng và lường được những hậu quả của sự mê muội để có thái độ và cách ứng xử phù hợp, làm cho tâm hồn phong phú hơn, nâng tầm văn hóa cho bản thân, từ đó phấn đấu vươn tới những tầm cao của đời sống. Bạn bè cần biết chế ngự những cảm xúc say mê thái quá trước thần tượng, không chạy theo thần tượng một cách mù quáng, biết phê phán mọi biểu hiện mê muội thần tượng trong cuộc sống hàng ngày, mà trước hết là tầm, tổng hợp và chắt lọc những bài văn mẫu hay nghị luận xã hội về ý kiến, ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa. Xin gửi tới quý độc giả và các em học sinh tham khảo bài văn mẫu số 3. Trong một xã hội đang phát triển hiện nay, thì mọi thứ cũng sẽ phát triển, công nghệ, kinh tế, giải trí, và trong đó giải trí là một nhu cầu thiết yếu của con người, đặc biệt là giới trẻ. Có một số bạn thanh thiếu niên đã coi một số nghệ sĩ, ca sĩ là thần tượng của mình. Có một thần tượng là một điều bình thường nhưng nếu thần tượng quá sẽ gây ra những ảnh hưởng. Vậy thần tượng là gì? Thần tượng chính là một người mà chúng ta ngưỡng mộ, mà chúng ta cảm thấy thích, một mẫu người hoàn hảo đối với bản thân mà chúng ta luôn muốn được như vậy. Trong cuộc sống, có rất nhiều kiểu để xây dựng riêng nên một thần tượng của bản thân mình. Nhưng giới thanh thiếu niên hiện nay thì đa số lại có thần tượng là một ca sĩ, nghệ sĩ nào đó. Coi một ca sĩ hay nghệ sĩ là thần tượng không phải là xấu mà đó chỉ là một hiện tượng tâm lý bình thường. Nhưng ta cần phân biệt thần tượng với si mê. Si mê là khi con người mù quáng, mất ý thức và trở nên cuồng tín. Quá mê thần tượng sẽ hành động không suy nghĩ, mê muội, và sẽ đánh mất chính mình. Như vậy ta đã thần tượng quá mức gây nên những ý nghĩ tiêu cực và không tốt. Vì thần tượng là một người mà chúng ta ngưỡng mộ nên chúng ta cần học những cái tốt. Ngay cả đối với bản thân tôi thì tôi cũng có một thần tượng là ca sĩ, nghệ sĩ nhưng tôi chỉ thần tượng họ ở một mức độ nào đó mà chính bản thân tôi cho phép. Các ca sĩ, nghệ sĩ cũng chỉ là một con người bình thường nên họ cũng sẽ giống như chúng ta, Muốn có được những thời gian riêng tư, và chúng ta những fan hâm mộ cũng nên biết thần tượng họ ở một giới hạn nào đó, không nên đi sâu, xem xét, soi mói ngóc ngách khác của đời sống thần tượng. Chúng ta yêu mến họ, và họ cũng có những tình cảm dành cho người hâm mộ nhưng không có nghĩa là chúng ta cần tới mọi buổi diễn hay lúc nào cũng ủng hộ mua album cho họ hay là có thể làm bất cứ điều gì để được gặp họ, nhưng chỉ cần ta coi họ là thần tượng là đủ rồi. Nói chung có một thần tượng sẽ tốt nếu các bạn trẻ không trao gửi tất cả ước mơ, hy vọng của mình vào thần tượng, không vì theo thần tượng mà quên hết các mối quan hệ khác và mụ mị chính tinh thần của bản thân. Cuộc sống luôn cần một chút gì đó để yêu thích, một chút gì đó để ngưỡng mộ, một chút gì đó để giải nhiệt cuộc sống, nhưng chỉ một chút thôi, không phải tầm, tổng hợp và chát lọc những bài văn mẫu hay nghị luận xã hội về ý kiến, ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa. Xin gửi tới quý độc giả và các em học sinh tham khảo bài văn mẫu số 4. Ngưỡng mộ thần tượng là sự yêu mến, kính phục, ủng hộ tuyệt đối dành cho người tài hoặc cho một hình mẫu lý tưởng có sức hút mạnh mẽ đối với bản thân mình. Từ lâu, ngưỡng mộ thần tượng đã được cho là một nét đẹp văn hóa của nhân loại. Nhưng ngày nay, có một bộ phận giới trẻ vì thần tượng mà có thể làm những việc điên cuồng, không tưởng, Do đó, đã có ý kiến cho rằng ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa. Trong khi ngưỡng mộ thần tượng là một biểu hiện tích cực thì mê muội thần tượng thực sự là một thảm họa. Sự mê muội ấy khiến con người mù quáng, thiếu tỉnh táo trong nhận thức, thái quá trong việc bộc lộ tình cảm với thần tượng và điên rồ trong hành động khi họ đứng trên cương vị là fan cuồng. Qua ý kiến trên ta có thể thấy được ý kiến đề cập đến hai mặt của vấn đề hâm mộ thần tượng. Hâm mộ một cách đúng mực là nét đẹp văn hóa đáng được ca ngợi, nhưng hâm mộ sai cách, mê muội là một hiện tượng xấu mà cùng với đó là những hậu quả hết sức tiêu cực. Đầu tiên, ta có thể khẳng định ngưỡng một thần tượng là một nét đẹp văn hóa vì nó thể hiện nhu cầu được vươn lên, ước mơ hướng tới những tầm cao của con người, ví dụ như sự ngưỡng mộ của người con dành cho người bố, người mẹ của mình. Trong mắt lũ trẻ, bố, mẹ là người hết sức phi thường, tài năng, không gì là không làm được. Sự ngưỡng mộ đó thúc đẩy ước muốn trưởng thành tài giỏi như bố mẹ của chúng. Ngoài ra, cũng có thể là sự ngưỡng mộ dành cho những danh nhân tài giỏi hoặc những con người nghị lực vươn lên để thành công. Qua những con người ấy, ta học tập những đức tính tốt đẹp của họ để bản thân mình trở nên tốt hơn. Là một con người Việt Nam, có lẽ không ai là không ngưỡng mộ người Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Qua con người bác, ta có thể học tập được rất nhiều điều, sự kiên trì, lòng nhân ái, vị tha. Khi mến mộ thần tượng, ta luôn hướng mục tiêu, tâm hồn đến những điều tốt đẹp. Ngược lại với ngưỡng mộ thần tượng, mê muội thần tượng là một thảm họa. Mê muội là khi chủ thể đã bị mất lý trí. Mê muội thần tượng là dạng say mê, tôn sùng một cách thiếu tỉnh táo, thiếu lý trí. Từ đó, người hâm mộ sẽ phạm phải rất nhiều sai lầm cả trong nhận thức lẫn hành động. Một trong các minh chứng cho điều này là việc làm của một bộ phận giới trẻ đã bất chấp mọi giá để có được một tấm vé vào khi các ca sĩ, diễn viên ngoại quốc về Việt Nam lưu diễn. Họ vòi vĩnh cha mẹ của mình, bỏ học để tìm cách kiếm tiền, tệ hơn làm làm công việc bán thân xác, chỉ vì để được gặp thần tượng một lần, không chỉ có vậy, họ còn làm ra những hành động quá khích như không ngại bỏ tiền thuê xe chạy đuổi theo xe của thần tượng, bất chấp nắng mưa ngồi bên ngoài khách sạn chờ thần tượng đi qua, họ xông vào sờ tay, sờ mặt, nắm tóc, kéo áo với suy nghĩ được chạm vào thần tượng một lần. Cá biệt hơn là hành động của một số fan cuồng hôn lên chiếc ghê mà thần tượng đã ngồi qua. Bản chất của sự ngưỡng mộ, yêu mến thần tượng không phải là điều xấu nhưng sự mê muội, Ngưỡng mộ quá khích thì có thể chắc chắn là thảm họa với những hành động, thái độ ứng xử thiếu văn hóa, khác người của những người xưng danh là phan cuồng. Qua ý kiến trên, mỗi người chúng ta cần phải có nhận thức đúng đắn hơn về sự ngưỡng mộ thần tượng để nâng tầm văn hóa cho bản thân, phấn đấu vươn tới những tầm cao mới, từ đó thể hiện được nét đẹp văn hóa của nhân loại. Mỗi cá nhân cần phải nhận thức đúng đắn giữa ngưỡng mộ và mê muội, Đừng để cảm xúc khống chế lý trí mà theo đuổi thần tượng một cách mù quáng, làm ra những hành động đáng chê trách, đáng xấu hổ, đánh mất đi những giá trị sưu tầm, tổng hợp và chát lọc những bài văn mẫu hay nghị luận xã hội về ý kiến. Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa. Xin gửi tới quý độc giả và các em học sinh tham khảo bài văn mẫu số 5. Mỗi người chúng ta, ai cũng có một thần tượng trong lòng để ước mơ và vươn tới, có thể là một doanh nhân thành đạt, một ca nhạc sĩ, hay chỉ là người mẹ, người cha trong gia đình. Nhưng có một bộ phận lớp trẻ bây giờ lại mê mẩn những thần tượng pop để rồi quên ăn, quên ngủ, quên cả học hành. Vậy theo như ý kiến cho rằng ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa. Điều đó có đúng chăng? Ngưỡng mộ thần tượng là sự tôn kính, mến phục nồng nhiệt dành cho những đối tượng được xem là hình mẫu lý tưởng hoặc có quyền năng đặc biệt, có sức cuốn hút mạnh mẽ đối với cá nhân hay cộng đồng. Mê muội thần tượng là sự say mê, tôn sùng một cách mù quáng, thiếu tỉnh táo trước thần tượng. Nếu ngưỡng mộ đúng mức là tích cực, thì ngưỡng mộ quá mức là tiêu cực và có thể còn gây ra hậu quả khôn lường. Ngưỡng mộ thần tượng thể hiện nhu cầu văn hóa cao của con người, nhu cầu được sống trong những tình cảm cao cả, nồng nhiệt, nhu cầu được hướng tới, vươn tới những tầm cao, những đỉnh cao sáng giá của đời sống. Ví dụ, ở các doanh nhân thành đạt ta có thể học tập ở họ đức tính cần cù trong nghiên cứu và lao động, học cách làm giàu, học cách vượt qua khó khăn thử thách. Học ở người bố người mẹ đức tính nhẫn nại, đức hy sinh thầm lặng vì gia đình. Ngưỡng mộ thần tượng giúp ta sống tích cực và nhân bản hơn. Không thể phủ nhận vai trò của thần tượng đối với sự trưởng thành của con người, Chắc chắn rằng trong mỗi chúng ta đều có một thần tượng. Thần tượng đầu tiên có thể là cha mẹ, người quen biết, người thành công. Chính vì thần tượng, ngưỡng mộ người tốt, người thành công giúp chúng ta không ngừng vươn lên để trở thành giống và xứng đáng với thần tượng của mình. Người chúng ta ngưỡng mộ luôn mang đến cho chúng ta niềm tin tưởng, sự hạnh phúc, ý chí và nghị lực vươn lên. Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai từng thi rớt đại học đến 4 lần, từng làm nhiều việc nặng nhọc để kiếm sống. Nhưng nhờ đọc báo biết đến Bill Gates, ông đã nỗ lực vượt khó vươn lên và trở thành tỷ phú bậc nhất của Việt Nam. Ngưỡng mộ Bill Gates đã khơi dậy sức mạnh chinh phục của đoàn Nguyên Đức, giúp ông không quản ngại khó khăn, thử thách, quyết chí đạt đến thành công. Và không một vĩ nhân nào mà không từng thần tượng người tài giỏi hơn mình. Mê muội thần tượng sẽ giết chết khát vọng sống đúng nghĩa với bản thân của mình. Ở Hồng Kông, một cô gái vì thần tượng tài tử Lưu Đức Hoa đến mê muội, cô đã thuyết phục cha mình bán nhà lấy tiền đưa cô lên thành phố gặp gỡ thần tượng. Người cha vì thương con quá mức đã làm theo. Nhiều lần lên thành phố nhưng không thể gặp Lưu Đức Hoa không khiến cô gái nản chí. Cuối cùng, gia sản khánh kiệt, người cha vì quá đau buồn đã tự tử. Khi Lưu Đức Hoa biết được việc này, anh cũng không dám gặp gỡ cô gái ấy. Thái độ trân trọng mến phục, Hành động tôn vinh cổ vũ, ngôn ngữ ca ngợi tán dương là các phương diện mà ngưỡng mộ thần tượng được biểu hiện. Chúng ta cảm thấy có lỗi ngay lập tức khi làm gì sai trái hoặc học hành xa sút Từ đó tự mình phải biết sửa chữa và khắc phục. Đó mới là tình cảm ta dành cho thần tượng là thứ tình cảm ngưỡng mộ chân thành và khâm phục chứ không phải là thứ tình cảm thiếu tự chủ ấy. Mê muội thần tượng khiến con người rơi vào trạng thái mù quáng trong nhận thức, thái quá trong tình cảm, không còn khả năng suy xét, phân biệt đúng sai, lẫn lộn về giá trị. Nó còn dẫn đến hành động sai lầm quá khích, gây ra những hậu quả tệ hại cho bản thân và xã hội. Năm 2010 khi danh thủ Brazil là Ronaldinho sang Việt Nam, bạn trẻ ở Hà Nội đã xô vào, nắm tóc, kéo áo thần tượng làm cho thần tượng phải nhờ an ninh can thiệp. Xem nhóm Super Junior biểu diễn ở Sài Gòn, nhiều fan cuồng đã khóc lóc, ngất xỉu, đó còn là cách ăn mặc dị hợm, cách đi đứng, cách để tóc của một bộ phận giới trẻ thật chẳng giống người chút nào. Sự mê muội thần tượng có biểu hiện như mù quáng chạy theo thần tượng hay khuếch trương thần tượng quá mức, đều là những thái độ và ứng xử thiếu lành mạnh, thậm chí thiếu văn hóa, có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Những hậu quả của sự mê muội để có thái độ và cách ứng xử phù hợp được lường trước và nhận thức đúng đắn về việc ngưỡng mộ thần tượng là những gì chúng ta cần có, để làm cho tâm hồn phong phú hơn, nâng tầm văn hóa cho bản thân, từ đó phấn đấu vươn tới những tầm cao của cuộc sống. Phê phán mọi biểu hiện mê muội thần tượng quá mức trong cuộc sống hàng ngày, trước hết là trong học đường. Hãy biết chế ngự những cảm xúc say mê thái quá trước thần tượng, không chạy theo một cách mù quáng. Mỗi người đều có một thần tượng để ước mơ và vươn tới nhưng chúng ta cần ý thức hơn về điều này để cuộc sống luôn văn minh hiện đại, mà không đánh mất đi những giá trị cổ truyền tốt đẹp.